mà có một cái chữ nó hay hơn như vậy nó phật pháp hơn như vậy rất nhiều nhưng mà hiếm khi và gần như chưa bao giờ tôi nghe phật tử việt nam nói tới cái chữ đó đặc biệt là trong ngày vu lan đó chính là cái chữ tri ân thật ra trong cái tinh thần phật pháp ấy tinh thần của kinh điển pali thì uh, cái chữ hiếu của mình đó, được ờ, đức phật nhắc đến bằng cái chữ gọi là tri ơn tri ơn tri ơn trong đời của một con người có chúng ta có rất là nhiều lần dạ, ờ, nhận lấy cái ân tình của bao nhiêu người thiên hạ mà trong đó thâm sâu nhất lớn rộng nhất thiên liêng nhất thì phải kể đến ờ, ba cái ân tình lớn thứ nhất là cha mẹ là cái người đã mang chúng ta vào trong cái cuộc đời này cái ân tình thứ hai à, lẽ ra là phải kể là số 1 đó nhưng mà tại vì bà con là người Việt Nam mà tôi kể là số 1 thì bà con sốc cho nên tôi phải để cha mẹ hàng trước chứ đúng ra cái ân tình lớn nhất là ân tình của Đức Phật ừ. thì nếu không có Đức Phật thì hôm nay chúng ta không có cơ hội để ngồi lại với nhau trong một cái đạo tràng như thế này trong một cái sự cảm thông không có phân biệt ừ, không có phân biệt không có phân biệt bất cứ một cái ranh giới nào hết chính đạo phật chính cái tinh thần của đạo phật đã đem chúng ta lại với nhau và chính đạo chính đức phật đã đem lại cái ánh sáng trí tuệ cho mình mình biết mình là ai ở đâu mình tới mình sẽ về đâu và bây giờ mình nên làm cái gì kể cả cái trách nhiệm đối với cha mẹ nếu không có phật pháp dẫn đường thì cái hiếu đạo của mình rất là hạn chế cho nên chuyện đầu tiên phải là cái ơn của đức phật rồi thứ hai là cái ơn của cha mẹ và cái ơn thứ ba là cái ơn của tất cả những người nào mà đã đem lại cho mình một cái sự hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất à, thì ba cái ơn nha một tôi nhắc lại đó là ơn của đức phật hoặc là ơn tam bảo thứ hai là ơn của cha mẹ và ba là cái ơn của những người mà nó giúp đỡ mình từ tinh thần đến vật chất đó là ba cái ơn hôm nay vu lan hay là cái ngày là ngày tri ân đúng ra hôm nay đó đúng ra hôm nay đó là ngày thanksgiving của phật giáo cái ngày Thanksgiving nếu mà định nghĩa cho rốt ráo đó nó hay hơn là cái ngày Father Day nó hay hơn là ngày Mother Day bởi vì cái ngày Thanksgiving mà tôi được tôi nhắc lại định nghĩa theo Phật giáo nha chứ không phải định nghĩa theo cái tinh thần của người Mỹ hả cái ngày Vu Lan là cái ngày chúng ta nhớ lại cái ân tình của cha mẹ và nếu mà nói hôm nay là cái ngày nhớ lại ân tình, tình của cha mẹ đó là mình nói hơi gượng bởi vì cái ân tình của cha mẹ là mình phải nhớ suốt 365 ngày trong một năm chứ không có riêng ngày nào hết cái ngày nào mình nhớ được cho cha mẹ thì phải nhớ mà làm được cái gì cho cha mẹ thì mình làm và tây có một câu rất là hay mình muốn người khác đối xử với mình ra sao thì mình nên đối xử với người khác như vậy chúng ta cứ trông đợi con cái có hiếu với mình nhưng mà thường khi chúng ta đối với cha mẹ có được như là mình mong con cháu nó đối xử với mình hay không các vị nghĩ kỹ lại cái cái bản chất của người phàm mình ấy mình coi trọng cái tác phẩm hơn nguồn cội các vị nghe tôi nói có phải không có thể nghe bây giờ trời nóng quá các vị nổi sùng các vị không đồng ý mà tối nay về các vị nghĩ có đúng không người việt nam đa phần không phải người việt nam người phàm nói chung coi nặng cái tác phẩm hơn là nguồn cội tác phẩm là sao đó là con của mình mình nhìn qua đứa con mình thấy nó cái cái bóng dáng cái dáng dấp của mình cái tôi của mình trong đó nó nhiều hơn thế là mình thương nó nhiều hơn còn hiếm có người mà coi nặng cha mẹ hơn là con cái lắm cho nên nói gì thì nói chứ lo cho cha mẹ hiếm có ai mà lo nhiều hơn lo cho con và ở bên âu châu á tôi thấy cái này mới đau lòng bố mẹ thì đem gửi ở trong nhà già đó mà mỗi ngày thì hầu con chó các vị biết không sáng dắt nó đi chiều dắt nó đi mà mỗi lần mà, mà gia đình mà muốn đi đi vacation mà xa đó một là đem gửi người quen còn hai nó là đem vào cái chỗ nó kêu là là, là pet hotel trả tiền le lưỡi luôn để cho nó nó nó nó nó, nó, nó lo mèo lo chó cho mình mà đôi khi mà mình ở nhà đó thì thay phiên nhau mà lo cung phụng con chó cái vị thấy người thụy sĩ mà họ dắt chó cái vị thấy đau lòng lắm à, trên đường ờ, lúc nào cứ quảng xa xa là có một thùng rác công cộng và kế bên nó có một cái thùng để đựng phân chó mình dắt chó đi á thì mình phải có ừ, chuẩn bị sẵn sàng một cái bao ni lông khi mà nó đi như vậy thì mình luồn cái tay vào trong cái bao đó mình hốt rồi mình đi đến chỗ cái chỗ cái thùng đó mình bỏ vào trong đó và cứ hầu như vậy mà trong khi bố mẹ thì mình đem mình bỏ của bất cứ mơ trong trong nhà già đó cho nên nó thiệt nói trên đầu thờ phật nói mang tiếng là hiếu đạo nói là vu lan là nhớ mẹ cha nhưng mà tôi nhìn đa phần người việt ở hải ngoại đó sợ người già lắm sợ lắm sợ người già mà đặc biệt chỉ lo cho con thôi ừ, lo cho con nó hư cỡ nào cũng hầu nó thờ nó chứ cái số người việt nam ở hải ngoại mà dành cho thời gian cho cha mẹ không có nhiều và tôi cũng nói thiệt tôi là một thầy chùa nhưng mà chuyện của quý vị thì mặt sát mắt gì tôi nhưng mà tôi ngẫu nhiên tình cờ mà tôi thấy tôi bước đến cái nhà phật tử nào mà có ông nội bà nội có ba má mà trên 80 đó tôi vui lắm cái vị biết không biết cái vị có hiểu tôi nói gì không tôi đến cái nhà nào ở hải ngoại này bên âu châu hoặc bên mỹ mà tôi thấy trong nhà có ông cụ bà lão trên 80 tôi vui lắm tôi vui là vì sao là vì ít nhất tôi thấy rằng họ chịu nuôi người già họ chịu chứa người già họ chịu đựng họ chấp nhận được người già chứ còn ở cái xứ Âu Mỹ đó thì khó lắm tôi không có đủ tư cách để tôi nói về chữ hiếu ở đây ừ. bởi vì má tôi mắc rồi ừ. nhưng có điều tôi chỉ muốn qua cái bài nói chuyện ngắn ngắn trưa nay tôi muốn gửi đến các vị một chữ thôi đó là chữ tri ân nói đến cha mẹ là mình cảm ơn cái người nó tạo ra cái hình hài này nó tạo nên cái sắc vóc này để giới thiệu của mình vào cuộc đời đó là một phần mà cái ngày vu lan nó còn có một ý nghĩa nữa đó chính là cái ngày tri ân trí ân trên là tam bảo tam bảo tam bảo đã đem lại cho mình cái nguồn sáng để mình sống đẹp hơn sống tốt hơn bởi vì mình sống được cuộc đời này không phải chỉ cho mình đâu mà mình sống cho những người chung quanh sống cho xã hội sống cho chúng sinh sống cho đồng bào dân tộc đất nước châu lục và cả hành tinh chúng ta phải sống có trách nhiệm hơn nếu mà các thế hệ tiền nhân trước chúng ta mà họ sống không có để lại một cái gì đẹp thì hôm nay liệu chúng ta có được những gì mà chúng ta đang hưởng hay không cho nên một con đường sập một ghế đá công viên đẹp đó cũng là cái ơn của người khác mà mình phải nhớ nói gì là cái hình hài mấy chục kilo này của của cha mẹ để lại nói gì là cái nguồn sáng mà tam bảo đã đem lại cho mình tôi nhắc xin nhắc lại một lần nữa trong tất cả các loài động vật chỉ có con người mới có tấm lòng tri ân tôi biết nhiều người sẽ không đồng ý các vị sẽ kể các vị các vị sẽ dành kể cho tôi nghe là các vị có nuôi một con chó rất là ngoan tôi xin thưa con chó nó có những cái động thái mà mình gọi là là là thương chủ đó thật ra đó là bản năng của nó thôi đó là bản năng bản năng mà chứ còn nếu mà nói lòng tri ân thì chỉ có con người thôi chỉ có con người mới có khả năng tri ân và tôi cũng nói thiệt cái chuyện đau lòng này cái máu cái máu vong ơn đó, trong lòng chúng ta nó nó cuồn cuộn chảy nó mạnh lắm các vị biết không tôi ví dụ này chắc các vị tin này tôi nuôi các vị tôi hầu như là bà nội của tôi mỗi ngày tôi cho các vị 10.000 đô la để đi shopping cho ăn yến ăn xong đêm về tôi lấy nước ấm tôi cho các vị ngâm chân và thỉnh thoảng tôi còn làm neo cho các vị nữa không tôi hầu suốt 10 năm như vậy các vị ăn cái gì tôi cũng mua đi máy bay, lúc nào lúc lúc nào cũng đi business nhưng sau 10 năm đó thình lần tôi đổi qua đối tượng khác tôi không lo cho các vị nữa các vị hiểu tôi nói gì không lúc đó các vị chỉ có giận thôi chỉ có giận thôi các vị quên sạch 10 năm qua tôi đã hầu các vị như thế nào tin tôi đi cái chuyện nó có thật tin tôi đi có thiệt có thiệt 10 năm trời tôi hầu các vị như thế nào tới năm thứ 11 tôi không hầu nữa tôi chỉ có người khác điều đó cho thấy cái máu vong ơn của mình nó lớn người lắm mình rất là dễ giận cha mẹ cha mẹ khổ của mình một đời nhưng mà mình cứ canh me cha mẹ có một cái gì đó là mình xù liền mấy chục năm ở nghĩa tin tôi đi tin tôi đi mình rất là dễ quên ơn cha mẹ để quay về với con của mình mình có cái khuynh hướng là coi trọng cái tác phẩm hơn là nguồn cội hôm nay trong cái ngày vu lan này tôi muốn nhắc là một chuyện thôi sống với người một chút có lòng trí ơn một chút trong kinh có câu này người hiền trí trú nắng dưới một gốc cây khi ra đi không nỡ bẻ cái cành nhắm mà đã che nắng mình hồi nãy người việt nam có một câu ăn trái nhớ kẻ trồng cây rồi mình thêm một câu nữa ăn cây nào mình đào cây nấy đào cây nấy tôi lẽ ra là phải rào nha cho nên ngày vu lan chỉ có một chữ mà tôi cho là rất là quan trọng đó là chữ tri ân và trong kinh đức phật dạy này các tỳ kheo có ba cái hạng người rất là khó tìm thấy trong cuộc đời này một đó là đức phật chấm đẳng giác một con người mà có ba cái đặc biệt sau đây đức phật là người mà ai ngài cũng thương đức lành nào ngài cũng có và cái gì ngài cũng biết thì cái người như vậy được gọi là người hiếm có ở trên đời cái hạng người thứ hai là hạng người có thể thuyết giảng cái giáo pháp của chư phật một cách chính xác và bằng thiện tâm thiện chí đó là hạng người khó tìm thứ hai và cái hạng thứ ba các vị nghe rất là khó tin nhưng đó là sự thật đó là cái hạng người biết tri ơn hồi nhỏ tôi đọc có tôi khó chịu lắm tôi nghĩ phật thì khó tìm đúng rồi cái người có khả năng thuyết giảng chánh pháp đúng với lời phật mà lại thuyết giảng bằng thiện tâm thiện chí thì cứ cho là hiếm đi nhưng mà cái hạng thứ ba là sao mà hiếm được cái người có lòng tri ân là sao mà hiếm được nhưng mà bây giờ tôi già rồi các vị biết không tôi già rồi tôi thấm và bao nhiêu cái thăng trầm vô biển trong đời sống tôi mới thấy là một điều cái máu vong ơn của mình nó cuồn cuộn chảy Hôm nay tôi nói thiệt cái câu này cái bị nổi điên lên Chứ trước mặt tôi toàn là người có khả năng vong ơn nhiều hơn là người có khả năng tri ơn các vị rất là dễ phủi tay tin tôi đi rất là dễ phủi tay tôi tốt với các vị bằng trời tôi tốt 10 năm tôi chỉ làm việc các vị một buổi sáng thôi 10 năm kia đi vào xương khói đấy là lý do vì đâu mà chúng ta có một ngày để nghĩ về cha mẹ và chứ cái ngày nó mang tính symbol thôi chứ lẽ ra mang ơn thì suốt một đời người ta giúp mình một lần thôi người ta chỉ làm sponsor cho mình buổi đầu khi mình mới đặt chân lên nước mỹ mà mình còn phải nhớ cả đời nói gì là cha mẹ ừ, cho nên tôi chốt là một chuyện thôi mang ơn thì phải trả ơn trả bằng cách nào thì trong kinh nói ngắn gọn thôi tôi cũng mở tôi không hàm nói rồi tôi đi ừ. một bố mẹ còn sống tận lực tùy khả năng phụng dưỡng vật chất hỗ trợ tinh thần phụng dưỡng vật chất là sao bố mẹ cần thức ăn thuốc men áo quần đi lại giải trí giúp được thì giúp tùy khả năng thứ hai về tinh thần tránh để cho bố mẹ phải tuổi thân phải đau lòng phải xấu hổ phải bất mặt giúp cho cha mẹ được hãnh diện được vui được an lạc thì đó là giúp về tinh thần đó là khi bố mẹ còn sống và khi bố mẹ mất thì chúng ta chỉ có làm một việc thôi đó là làm công đức hồi hướng và tôi cũng mong rằng mấy cái dông ở trong tháp đó nghe tôi nói cái này ráng phù hộ cho tôi đó là người phật tử thứ thiệt thứ thiệt chứ thứ giỏm không nói thứ thiệt không có đợi đúng ngày mới làm lễ cúng cho cha mẹ mà bất cứ lúc nào nhớ đến cha mẹ thì lập tức tìm một cái việc làm nào đó để làm rồi hồi hướng cho cha mẹ tôi ví dụ như theo dõi mấy cái ờ, công ở các chùa tích lan miến điện việt nam lào hoặc là ngay cái chùa trong khu vực có cái chùa nào cần cái gì mình giúp rồi hồi hướng cho bố mẹ hoặc là bí quá buổi sáng chạy ngang chùa nè chạy vô thắp hương chạy vô đây thắp hương cúng một bó hoa rồi hồi hướng cho má cho ba không cần có ngày giờ gì hết nha yeah. các vị tưởng tượng trong kinh nói thế này một người ở tù họ mong mình đi thăm dữ lắm cái người ở trong bệnh viện họ mong mà đi thăm dữ lắm mà các vị nghĩ sao nếu các vị nằm trong bệnh viện mà tôi đợi đúng ngày 8 tháng 3 tôi mới đi thăm các vị nghĩ thì sao tại cái ngày đó là ngày các vị nhập viện cho nên mỗi năm tôi canh đúng cái ngày đó tôi đi vào tôi thăm các vị có nổi sùng không thăm được thì thăm chứ thăm tù thăm bệnh đều như vậy hết thăm được lúc nào thì thăm thăm càng nhiều càng tốt người thân mình cũng vậy họ tắt thở rồi họ phải đi về một cảnh giới nào đó theo cái nghiệp của họ tuy nhiên về phía mình dầu không biết họ đi về đâu nhưng mà bất cứ lúc nào thấy họ thì nên làm phước hồi hướng và cái công đức để hồi hướng ấy không nhất thiết phải là buổi trai tăng ghê gớm đình đám mà chỉ cần một cái bình hoa cúng phật một cái bó hương một một mâm trái một cái túi thức ăn cúng dường là được rồi chứ không nhất thiết phải ghê gớm phải tốn kép nha ừ. thì ờ, tôi nghĩ rằng mấy cái dông mà nó họ nghe nó họ mừng lắm bởi vì kể từ đây bà con không có cần phải đợi đúng ngày và có người ừ, cứ nằm di mau thấy má mới cúng còn bữa nào lâu quá không thấy má tưởng má đi xa rồi khỏi cúng không cần không cần phải không phải lúc nào má cũng có thể cho mình thấy đâu nha không cần không cần phải đợi đúng ngày mới cúng cho má hồi hướng cho má và cũng không cần phải đợi má về mình mới cúng và cái này mới bậy nè tàu có con câu thế này nhật hữu sở tư dạ hữu sở mộng ngài nghĩ cái gì nhiều thì đêm sẽ nằm thấy cái đó mình là người việt chịu ảnh hưởng văn hóa tàu ba cái vụ gì đó vàng giấy vàng mã đó tối nằm mơ thấy má về nó má nó má lạnh lắm thế là cái chuyện đầu tiên là dậy đi mua ba cái cái, cái áo quần bằng giấy về đốt cho má mình là người phật tử mình không phải như vậy nha yeah, ok tôi nhìn các vị tôi cũng mệt lắm rồi tôi tôi chỉ kết thúc là một chuyện thôi ngày vu lan chính là cái ngày tri ân ngày tri vu lan và đã là tri ân thì có nhiều đối tượng để mình tri ân trong đó cha mẹ và đức phật là nổi bật chỉ về thôi xin chúc đại chúng một mùa vu lan an lạc con tôi lại vào từ các thầy từ cõi Minh À, nam mô cũng sư thích ca mâu ni phật à, chúng con nhận thấy hội chúng tham dự ngày lễ hôm nay ngoài chư phật tử đồng hương còn có các vị ngoại quốc vì thế chúng con xin cung thỉnh thượng tọa